tâu sam ma sam buốt tha sang hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh na nghiệp bương bề nặng gánh đo toan ít khi tâm trì rảnh rang a à, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều nghe tranh pháp như người được ngọc nga nghe pháp nhiều chư phật gợi khen Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Tịnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo vị nơi đây tâm đạo tinh thành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 dạ con kính dân mít đến sư ạ Dạ, yeah, sa thú xa thú lành thai kính tri cô tu nữ như pháp Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đánh lễ Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đánh lễ Thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức. Cùng chư Tôn Đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào bà con Phật tử. Và dạ, kính tri ân quý vị đã cho biết là âm thanh nghe rõ. À, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh pháp cú với đề tài là câu kệ pháp cú số 235. Ở trong à, đề tài này chúng ta sẽ học ba phần. Đầu tiên chúng ta sẽ học về ý nghĩa từ vựng. À, thứ hai chúng ta học về duyên sự và thứ ba là chúng ta học về ý nghĩa của câu kệ. À, trước khi à, bước vào học và bài học này, chúng tôi à, xin được đọc qua cái câu kệ này hai lần. Câu kệ Pháp Cú hôm nay chúng ta học là câu kệ số 235 có à, bốn đoạn. một hai ba bốn đúng rồi bốn đoạn Đoạn thứ nhất Panrupalaso Vadanisi Panrupalaso Vadanisi Đoạn thứ hai Yamapurisa Pichatan Upathita Chate chứ không phải là Chatan nha xin thưa quý vị à, cha tăng đó ở đây là chỉ định đại danh từ ha. tá chia theo đối cấp thì nó không có đúng à, đây phải là t ha, nhân xưng đại danh từ ngôi thứ hai chỉ cho cái ông lão thì mới đúng yamapurisa pichate upatita dạ đúng rồi Yamapurisa Pichate upatita Đoạn thứ ba Uyoga Mukhe Chatithasi Uyoga Mukhe Chatithasi Đoạn thứ tư Pa thầy yam pichate na vichati Pa thầy yam pichate na Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy có hai từ từ đầu tiên pa đú pa la sồ quá đây là một hợp từ chúng ta tách ra pan đú cộng với là pa la sô cộng với là ý quá à, ờ, pan đú à, đây là một cái tính từ có nghĩa đó là khô héo à, tàn úa rồi palaso là palasa chia theo chủ cách số ít à, palasa à, có nghĩa là chiếc lá vậy thì panupalasa là chiếc lá vàng hay là chiếc lá úa rồi ý quá là con đây là một cái từ so sánh giống như à, ví như À, từ tiếp theo ni danisi đây cũng là một hợp từ chúng ta tách ra ni cộng với là axit à, thì dani đó ở đây nó đồng nghĩa với cái từ là ý ni ý ni là một trạng từ à, giống như tiếng Anh đó là now hay là right now ừ, bây giờ lúc này rồi ờ, còn uh, axit ha à, đây là cái động từ to be mà chia theo uh, ngôi thứ hai số ít à, ngôi thứ hai số ít uh, trong uh, tiếng anh ha thưa quý vị đó mình theo tiếng anh gọi là ngôi thứ hai số ít là you bạn <clears throat> à, ý, ý xí đây, đây đây là anh là cô là à, chú là bạn là à, cũng có thể dịch là ngươi là rồi đoạn thứ hai của câu kệ đoạn thứ hai của câu kệ chúng ta thấy có bốn từ từ đầu tiên Yama Purisa Pi Đây là một hợp từ chúng ta tách ra Yama cộng với là Purisa cộng với là Pi à. À, Yama là Diêm Vương à. à. Rồi à, Purisa ha. Purisa à. Purisa <clears throat> à, Purisa mà chia theo uh, chủ cách số nhiều thành ra nó có cái thứ hình thức là A à, Purisa dịch là người ha. thì ở đây chúng ta hiểu nguyên cả cái cụm từ là Yamapurisa đó là thiên sứ à, hay là thành chết rồi chữ pi à, đây là một bất biến từ có nghĩa là cũng từ tiếp theo chá liên từ và từ thứ ba t đây là nhân xưng đại danh từ ha âm h mà chia theo uh, cách thứ uh, tư à, à, xin lỗi quý vị uh, à, tum h ha tum h mà chia theo cách thứ uh, tư uh, số ít ừ. <clears throat> cách này nó có uh, nhiều từ lắm À, thí dụ như là toa nè tên à, thì nếu mà cách thứ tư đó là mình dịch là đối với bạn hay là đối với ngươi hay là đối với cô ngôi thứ hai số ít vậy Rồi cuối cùng upatita là Upathati ha. Đây là quá khứ phân từ của cái động từ Upathati. Yeah. Dạ. Upathita uh, Upathita là Upathita ha, mà chia theo à, chủ cách số nhiều uh, Upathita đó có nghĩa là chờ đợi hay là trông chờ chờ đợi hay trông chờ sự chờ chờ đợi hay sự trông chờ rồi chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy có ba từ từ đầu tiên uyo gá múc đây là một hợp từ chúng ta tách ra uyo gá cộng với là múc khác múc khê ha. Múc khá ha, múc khê là chia theo cách thứ bảy. À, số ít thành ra nó có cái hình thức là e. À, uyo gá uy yoga ha, có ờ, nghĩa là sự sụp đổ hay sự diệt vong và sự sụp đổ hay sự diệt vong đây mình hiểu là sự chết à, chết diệt vong là chết còn à, múc khá múc khá có nghĩa là cái mặt hay là ngưỡng cửa hay là cái cửa dạ. à, vậy thì à, mình à, hiểu cái nghĩa của cái hợp từ này đó uy Yoga Mukhe là trước ngưỡng cửa chết. Chá liên từ và chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi. Từ cuối cùng tích thác xí là tích thác tí. Cái động từ cái động từ tích thác tí mà chia theo ngôi thứ hai số ít. À, thành ra nó có cái hình thức là xí. À, quý vị mà có học ờ, động từ chia ở thì hiện tại đó à, theo ba ngôi đó là tí à, theo ba ngôi số ít số nhiều đó là tí an tí si tha mi ma à, tức thất tí có nghĩa là đứng à, mà hiện tại thì mình dịch là đang đứng <coughs> rồi đến à, câu cuối đoạn cuối cùng đoạn cuối cùng có năm từ từ đầu tiên pa thay dâm pí đây là một hợp từ chúng ta tách ra pa thay dân cộng với là pí dạ. pa thay dân là pa thay giá à, đây là một danh từ trung tính chia theo chủ cách số ít à, thành ra có hình thức là ăn pa thay giá à, có nghĩa là à, tương đương hay là cái vật cái mình mang theo à, khi đi đường rồi mình dịch gọn là tư lương à, khi mà mình đi à, đi đâu đó cái vật mà mình mang theo đó à, thì thông thường à, à người đời mình đó à, mình có tiền là mình muốn đi đâu cũng được hết thì xem như đó tư lương ở đây đó mình hiểu à, cho nó gọn gọn tí đó là tiền chữ phí đây là một bất biến từ có nghĩa là cũng à, chữ tiếp theo chá liên từ có nghĩa và à, từ tiếp theo t à, là nhân xưng đại danh từ ngôi thứ hai à, số ít chúng ta đã lấy nghĩa trên rồi là đối với ngươi ừ. cái chữ t này đó cách chia cách thứ tư cũng được xin thú vị mà cách thứ sáu cũng được à, cách thứ tư với thứ sáu giống nhau à, thì thành ra ở trong cái trường hợp của cái câu 4 này nè mình dịch theo nghĩa thứ tư hay là thứ sáu đều được cả rồi từ tiếp theo ná là một phủ định từ có nghĩa không từ cuối cùng wichati à, đây là động từ à, chia theo ngôi thứ ba số ít tức là pa pa thay dâm đó à, là chủ từ thì cái động từ đó à, chia theo pa thay dâm pa thay dâm wichati à, nghĩa là tồn tại hay là có Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau dịch văn xuôi nè. Đa ní à, giờ đây hay là bây giờ y y y si ha à xin lỗi asi asi là cái động từ to be chia theo ngôi thứ hai ờ, số ít á, thành ra mình dịch là ngươi giờ đây ngươi ha tiếng quá giống như Panrupa La Sô à, Tiết à, lá vàng úa à. À, Tiết lá vàng úa ừ. Tới đoạn thứ hai cha và ha Yamapurisa Các uh, kêu là các uh, sứ giả thần chết hoặc là các thần chết ha. các thần chết nè Pi cũng Upathita đã ha, chờ sẵn T người đối với người à, các cái thần chết nè đã chờ đợi người sẵn hay là chờ đợi người rồi ờ, tới ờ, đoạn thứ ba cha và à, tiếp thác sĩ người đang đứng ui vô ga khê trước ngưỡng cửa chết à, trước ngưỡng cửa chết à, đến đoạn thứ tư ba thầy dâm pí ha là tư lương cũng na không à, xin lỗi chữ và chứ ha cha dạ và ba thay dâm tư lương tí cũng na không quýt cha tí có t đối với người còn nếu mà chữ t này mình dịch là thứ cách thứ sáu đó ha thì là mình dịch là à, t ba thay dâm là tư lương của người đó à, và tư lương của người cũng không có à, mình dịch cách thứ tư hay là thứ sáu gì cũng ờ, được hết đấy xin thú gì à, thì đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 2 235 Kính riêng cô tu nữ Như Pháp đã hỗ trợ phần à, post bài đánh máy để à, bà con à, chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiếc nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 235. À, tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin à, được kính mời à, quý bà, quý cô tu nữ cùng à, chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเดมิสวคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะมัทุรตนะตยัสสะ Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức Xin được chia điều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể bà con cho Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại Râm Pháp Cú Kinh Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Kính Bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, bài học hôm nay chúng ta học là câu kệ Pháp Cú số 235. À, câu kệ này cùng với ba câu kệ khác nữa là câu kệ Pháp Cú số 236, 237, 238. Bốn câu kệ này nằm trong phẩm Malawaka có cùng một duyên sự. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chê Tấu Á đề cập đến con trai của một người à, mổ bò, à, mổ bò để à, bán người Độ Nhật. <clears throat> đó mà quý ngài nói đó là con của ông hàng bò đó là vào à, thời kỳ à, Đức Phật còn à, tại tiền đó ở thành Savatthi có một cái ông một gia đình nọ làm cái nghề đó là giết bò để mà bán rồi lấy thịt ăn rồi là lấy cái lợi nhuận đó để mưu sinh cho gia đình à, thì à, vì do cái à, sở hành đó là giết bò riết vậy cái à, đến lúc mà gần già già đó ông này ông mới bị trổ cái quả thành ra đó là ông đau khổ rống lên giống như con bò vậy à, thì bà vợ thấy cái hình ảnh ông vậy sợ cho nên nó mới nói với con trai đó à, con ơi cái cảnh tượng này nó khủng khiếp quá ha cho nên đó là tốt hơn con không có nên nối nghề của cha à, mà con hãy trốn đi đến một cái xứ khác à, kiếm một cái nghề vậy đó đàng hoàng học à, để nên thân đi à, người con thấy vậy cũng hải hùng cho nên đó, trốn à, đi xứ xa để mà học nghệ à, thì à, trốn lên đến một cái xứ xa đó thì người con đó rồi cũng có à, vợ rồi cũng có con và những cái người con bây giờ gọi là những người cháu ha những người cháu này nè uh, lớn lên á, thì họ lại quay về ở thành Sa Quốc Thi để mà sinh sống à, và tất cả chúng ta đều biết ở thành Sa Quốc Thi đó thì ở trong ờ, chú giải nói đó là đến 70% phần trăm dân số đó là thánh đệ tử của Phật là người theo Phật giáo à, do đó đó là những cái người cháu này nè cũng hiểu biết về Phật và pháp và khi mà hiểu biết về Phật pháp thì dĩ nhiên là sẽ có cái lòng hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ à, cho nên những cái người à, cháu này đó thì bây giờ đó ông bà qua đời hết rồi à, còn lại cái người cha tức là cái người à, mà trốn đi xứ sở khác để à, mua, mua, mua, mua sinh đó à, thì bây giờ những cái người cháu này nè ha à, muốn thể hiến lòng thể hiện cái lòng hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ à, cho nên đó là mới ờ, mời cha của mình đó về sau quốc thi để mà sinh sống với ờ, những cái người con này à, và khi người cha về thành sau quốc thi sinh sống với những người con này đó thì những người con này đã cung thỉnh phật rồi chư tăng đến để mà trai tăng à, tạo cái điều kiện duyên lành cho cha của mình đó à, khởi lên thiện tâm hay là cha của mình đó, tạo nhân phước à, <coughs> thì à, xin à, thưa với à, quý à, vị đó ha à, khi mà đức à, phật này, cùng với à, chư tăng đến nhà lấy bát đó, à, thì sau khi mà lấy bát xong đó à, thì là thông thường ha hoặc là đức phật ngài à, sẽ thuyết pháp cho nghe ha, hoặc là ngài chỉ định à, một vị à, sư nào đó, đó thuyết pháp cho nghe à, còn ngày ngày nay thì chúng ta thấy đó là có khi à, chư tăng này, thuyết pháp rồi nữa nha à, rồi cũng có thêm tụng kinh cầu an rồi tụng kinh cầu siêu À, thì thật sự ra những cái bài kinh cầu an hay là những cái bài kinh cầu siêu đó, đó à, thì là những cái bài pháp ngắn mà đức phật ngài đã thuyết đó. Ờ, do đó đó là mình ờ, có thể ờ, mường tượng hay hiểu ra đó là thời, thời, thời nay đó chư tăng làm cùng lúc tới hai hai hai hai lần thuyết pháp tới hai lần còn thời đó đó thì chỉ một lần vậy thôi thì ngày đầu tiên đó đức thế tôn ngày thuyết pháp à, cho cái à, ông à, ông ông lão này nè bây giờ là ông lão rồi đó à, nói riêng và tất cả những cái à, người con đó đó à, à, nói chung à, ngài à, thuyết đó là ngài nói với ông lão à, ngài nói à, vậy nè à, này ông thiện nam à, nay ông à, tuổi cao rồi à, xác thân đó nó đã chín mùi như chiếc lá vàng rồi ông không có phước lành làm tư lương để qua thế giới bên kia à, do đó đó ông hãy à, nương nhờ lấy mình để trở nên bậc hiền trí đừng có làm kẻ ngu si nữa à, giáo hóa ông lão vậy à, xong cái đức thế tôn ngài mới uh, à, thuyết lên một loạt à, bốn uh, câu kệ yeah, dạ, một loạt bốn câu kệ à, thì à, bốn câu kệ này đó à, hướng đến à, tam quả mà rồi hướng đến đó là tứ quả à, nhưng mà xin thưa quý vị đó là ông à, lão này nè do cái à, túc duyên đó à, tức là cái à, ba la mật mà ông này đã tu à, từ à, đời xưa kiếp trước đó À, hơi tương đối có thể nói là hơi uh, ít yeah. Dạ. à, thành ra đó là ông này đó ông uh, thuyết hai lần à, bốn câu kệ về hai ngày à, thì à, ông à, chứng đắc đến à, a hàm thôi chứ ông không có à, chứng đắc đến à, a la hán được À, thì bốn câu kệ đó hôm nay chúng ta học à, câu kệ à, đầu tức là câu kệ à, số 235. À, câu kệ này Đức Thế Tôn ngài thuyết Panrupa la so wa danisi Yamapurisa picha te upatita Uyoga mukhe chatithasi Pathayam picha te nauchati Câu kệ này ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ Người này giống lá úa, lá héo. Diêm sứ đang chờ ngươi, ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Còn Ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch là Thân người chiếc lá úa tàn, hải đao diêm sứ hiện đang đón chờ. Tha ngôi cái chết đến giờ, đường xa chẳng có dự hờ tư lương. Bây giờ có thêm một cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa à, thì đây là ba cái à, bản à, dịch à, để chúng ta hiểu cái câu kệ à, đức thế tôn ngày dạy à, rồi nhờ cái duyên sự gợi mở đó thì chúng ta sẽ hiểu rõ ràng hơn ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali mà Đức Phật ngày dạy à, câu kệ này Đức Thế Tôn ngày dạy lúc đó, đó là cho ông lão và dạ, cho ông lão à, nhưng mà chúng ta hiểu ha, trực tiếp là cho ông lão và gián tiếp là cho những ai nghe được à, cái câu kệ này. À, tại sao chúng tôi nói vậy ạ? À? Đức Thế Tôn ngài dạy cho ông lão khi đó đó, ông lão đó đó, ông à, già ông gần chết rồi. À, thì thử hỏi bà con chứ à, mình à, mình ở đây tức là ám chỉ cho bà con với chúng tôi đó. À, thì có ai sinh ra mà không có già không? Rồi không có chết không? À, không không ha à, thì thành thử ra đó là ngay lúc đó đó đức thế tôn ngài thuyết cho ông lão nó nghe à, nhưng mà bây giờ à, chúng ta nghe thì xem như đó là đức thế tôn ngài giáng tiếp thuyết cho chúng ta nghe à, thuyết cho chúng ta nghe à, vậy thì ngài thuyết ngài dạy cho chúng ta điều gì à, mình à, hiểu ra mình biết ra là ai ở trong cuộc đời này à, có sanh thì tất yếu dẫn đến ờ, có già có bệnh có chết à, quý vị cũng sẽ có ờ, thắc mắc nói rằng ưa ừ, sư nói vậy chứ à, chúng sinh ở các cõi trời đó người ta đâu có già có bệnh đâu à, nhưng mà xin thưa quý vị ha ở đây đó đức sư tôn thầy thuyết cho ông lão ở cõi người à, và không hẳn ha tất cả những người mà đang ở trên cái cõi trời đó đó à, quá khứ họ không có ở cõi người hoặc là tương lai họ không có trở lại cõi người à, cứ ở cõi người thì à, đều có bốn cái tướng trạng là sanh lão bệnh tử à, mình có đi lên cõi trời đó à, nhưng nếu mà chưa có thành tựu cứu cánh phạm hạnh đó thì mình cũng vẫn có cái nguy cơ bị rớt xuống như thường à, thì khi mà rớt xuống à, lúc đó mình cũng sẽ phải bị sanh ra bị già bị bệnh rồi bị chết à, do đó đó à, mình hiểu uh, tổng quát đó à, là cứ còn sinh ra thì tất yếu phải dẫn đến già chết và một kiếp người đó là như vậy đó xin thưa quý vị à, nhưng mà thử hỏi uh, với bà con ha chứ uh, mình sống con kiếp vậy thôi hay là mình sống uh, nhiều kiếp à, mình biết mà mình luôn bây giờ nè mình vẫn còn đang sống ở đây nè thì tất có nghĩa là cái gì mình đã luân hồi rất là nhiều rồi à, khi hiểu điều này đó thì mình phải tin lời đức phật ngày dạy à, thì mình tin lời đức phật ngày dạy thì bắt đầu mình mới tin là có quá khứ có vị lai à, quá khứ đó thì mình hiểu đó ha biết bao nhiêu đức phật ngày đã xuất hiện ở trên thế gian rồi điều đó có nghĩa là cái gì mình cũng đã xuất hiện rất rất rất là nhiều lần rồi à, rất là nhiều lần rồi và mình cũng đã trải qua cái quá trình là sanh ra rồi già rồi bệnh rồi dạ. à, bây giờ năm nay chúng tôi năm mấy tuổi rồi nè là bước uh, ngưỡng cửa già rồi nè xin tôi vậy là chuẩn bị chuyển ờ, tới cái chỗ là ngưỡng cửa chết rồi đó à, thì à, cái câu kệ này đó à, có thể nó cũng hơi phù phù hợp với à, à, con người chúng tôi nè thì ở trong đây ờ, ờ, ở, trong room ờ, bà con chúng ta ở đây nè ha ai mà tuổi cỡ chúng tôi lớn hơn đó thì cái câu kệ này cũng tương thích nè à, nhưng mà người trẻ trẻ thì có thích hợp không xin thứ gì cũng thích hợp ha dạ, cũng thích hợp à. à mình nhận ra mình hiểu ra này ha ai cũng vậy cũng có cái quá trình ha sanh ra à, rồi già rồi bệnh rồi chết đó đó à, chết xong chưa hết đâu mình đối qua một cái kiếp sống mới à, thì khi mà đối qua một cái kiếp sống mới đó mình dựa vô cái câu kệ này nè để mình có những cái chuẩn bị à, có những cái chuẩn bị ngay bây giờ à, thì khi mà chuyển sang một cái kiếp uh, sống mới đó mình cũng uh, dễ thở hơn à, còn giờ mà mình không có chuẩn bị đó ờ, đổi sang cái kiếp sống mới đó thì mình sẽ có vô vàng những cái khó khăn à, đó là à, đối với tất cả hạng người à, già cũng vậy à, à, trẻ cũng vậy à, dạ, trẻ cũng vậy à, rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa chi tiết À, đoạn một à, đoạn à, đoạn một ha Đức Thế Tôn ngài dạy ra là Panrupa La Sô Quá Đà Ni Sĩ à, người này giống lá heo à, đây là ngài à, diễn tả cái thực tế của ông lão đó lúc đó là ông gần chết rồi à, thì con người mà gần chết thì giống như một cái chiếc lá ở trên cành đó mà nó úa tàn rồi nó vàng rồi à, thì chỉ cần một cái ngọn gió nhẹ lướt qua cái thôi là nó rớt rồi à, hoặc là gì chút xíu nó thôi là nó sẽ rớt rồi à, đây là ngài diễn tả thật à, ngài diễn tả thật à, thì già gần chết vậy rồi đó cái bắt đầu là gì xin thú vị sẽ chết thối cho nên câu thứ hai ngài mới dạy là yamapurisa picha te upatita người đã đứng trước à, à, à, di, di, các cái diêm sứ à, các diêm sứ hay là các thần chết à, đã chờ sẵn người rồi đó tức có nghĩa là gì là người uh, à, chuẩn bị uh, chết rồi đó chuẩn bị uh, chết kết thúc kiếp sống từ giả cái kiếp này để chuyển sang à, cái kiếp sống khác à, kiếp sống khác rồi đến câu thứ ba ngài mới giải tiếp ra là Uy uyo gamukhe cha titasi là ngươi đang đứng trước cái ngưỡng cửa chết à, lập ngày lập lại tới mấy lần vậy luôn đó xin thú vị ha từ già này ha rồi cái bắt đầu mới đến là gì thằng chết chờ sẵn nè rồi cái đến là gì đứng trước ngưỡng cửa chết điều đó có nghĩa đó là à già dạ. rồi đến chết đó đó là già đến chết đó, thì cái ba cái câu kể đầu này đó chúng tôi nghĩ ai nhìn vô ai đọc vô đó ha thì cũng hiểu được ngài đang diễn tả ở cái giai đoạn này à, là già chết mà lúc này gần chết rồi đó và chúng ta hiểu rộng ra đó thì là ai sanh ra ha cũng vậy cũng phải là lớn lên rồi, già rồi bệnh rồi định chết dạ rồi đến chết nhưng mà vì đây đó là ông lão cho nên là ngài chỉ ờ, dạy cái giai đoạn là à già rồi chết thôi đó, rồi quá trình sống đó đó ha cái ngài mới dạy tiếp nè pa thay dầm bí cha tê nào quý chà tí à, nhưng mà tư lương của ngươi đó thì không có và dạ, tư lương của ngươi thì không có đó chúng ta hiểu ha nhấn ờ, hiểu sâu hiểu rõ hiểu rộng hiểu cái điểm chính nó là ở cái chỗ này nè pa thay dân pa thay dân pa thay dân nó với chật tí à, pa thay dân tê nó với chật tí mình bỏ mấy cái từ uh, sen sen vô đó đi là tư lương của ngươi đó không có à, vậy thì tư lương ở đây là xin thưa quý vị tư lương là cái gì <clears throat> đây là vấn đề chúng ta cần phải mổ xẻ cho sâu và cho rộng này à, tư lương định nghĩa là sao ạ là cái mình mang theo để đi đến một nơi nào đó à, lúc nãy chiếc nghĩa từ vựng đó chúng tôi nói mình hiểu ờ, à, hiểu uh, tổng quát đó, như người đời của mình đó à, thì tư lương này mình có thể hiểu đó là tiền à, chúng ta có tiền đó thì là chúng ta có thể đi khắp thế giới à, đi đến nơi nào mà chúng ta muốn à, giờ bà con ở bên Mỹ có tiền à, cái chúng ta muốn về Việt Nam thì theo bà con là mình đi được không à, mình loại bỏ các cái yếu tố khác ha có người nói đó à chưa chắc đâu sư ơi à, còn tùy thuộc rất là nhiều điều kiện sức khỏe rồi này kia kia nọ nữa nè à, bây giờ chúng ta bỏ à, bỏ hết các cái điều kiện đó cái chủ yếu đó là có tiền đó thì có tiền quý vị có thể về Việt Nam được không được à, có tiền đi về Việt Nam được có tiền đi qua Nhật được có tiền đi qua Trung Quốc được có tiền đi qua Ấn Độ được có tiền đi qua Miến Điện được à, thì đây là chúng ta đang ờ, nói với nhau ở cái cõi người của mình à, thì tư lương xem như là tiền à, nhưng mà tư lương ở đây là mình hiểu là gì à, xin à, thưa với quý vị đó tiền đó đó ha là cái quả của nhân phước dạ, tiền đó là cái quả của nhân phước ha thành ra cái tư lương ở đây mình hiểu ha, cho nó cụ thể lại đó là phước à, nếu mà mình có phước đó à, thì mình sẽ được sau khi thân bại mạng chung đó sư quý vị sau khi chết đó, à, mình sẽ được sanh lại ở bảy cõi vui dục giới bảy cõi vui dục giới tức là cõi người nè và sáu cõi dục giới thiên đó là cõi uh, tứ thiên vương đau lợi dạ ma đau xuất nè quá lạc thiên thấu có tự tại <clears throat> đó mình mà có phước ha là mình sẽ được ha, sanh trở lại sáu cõi vui dục giới này đó thì phước nào để mình được sanh trở lại sáu à, xin lỗi bảy cõi vui dục giới này Xin thưa quý vị, đó là Punya Kriya Vattu, là thập phúc hành tông hay là mười nhân phước. À, 10 nhân phước đó là bố thí nè, tùy hỷ nè, hồi hướng, trì giới nè, cung kính nè, phục vụ nè. Tu tiến nè, tu tiến ở đây tức là tu thiền định và tu thiền quán ha. Gọi chung là tu tiến. Tu tiến nè, thuyết pháp nè, thính pháp nè, cải chánh tri kiến với 10 cái nhân phước này mà mình làm một cách dễ dàng mình có làm làm một cách dễ dàng thì à, sau khi thân ngoại mạng chung mình được sanh trở lại bảy cõi dục giới thiên này và ở trong chú giải của pháp cú kinh này nói rằng ha 10 nhân phước này mà mình làm ít liên hệ đến tham chừng nào thì trong bảy cõi vũ dục giới thiên này nè mình sanh lên càng cao chừng đó đã dạ, càng cao chừng đó à, tức có nghĩa là khi mà mình bố thí nè ha à, cái mình không có chọn mặt gửi vàng à, mình bố thí đó mình không có phân biệt à, không có phân biệt rằng đây là trụ trì đây là thượng tọa đây là hòa thượng đây là pháp sư à, mà mình bố thí đó cứ hệ học sư người tu hành đó thì mình đều bố thí cúng dường người tu hành là người ha đang tu tập tuệ nè đang tu tập giới nè đang tu tập định mình hướng đến điều đó thôi thì cứ hễ nè ha người à, đầu cạo trọc nè ha mình đắp y giống như đức phật vậy đó thì là đệ tử của đức thế tôn đệ tử của đức thế tôn là supatipanno nè Uchupatipano na, Nyayapatipano na, Samechipatipano, Phakawato, Sawakasangko. Đó. Mình không có phân biệt. Nếu có phân biệt chăng ha, thì mình phân biệt. À, giới quẩn định quẩn tuệ quẩn của cái vị này cao nhiều hay là thấp ít đó nếu, nếu có phân biệt là phân biệt theo cái hướng đó à, thì với người đó ha mà tạo 10 cái nhân phước này nè không hoặc là ít à, không hoặc là ít dính giáp đến cái chuyện đó là phân biệt nè, rồi là à, chọn mặt gửi vàng vậy đó thì là sanh lên cõi dục giới cao Vậy đây là cái tư lương, cái loại tư lương đầu tiên. Ai mà có 10 nhân phước này à, thì sau khi thân ngoại mạng chung người đó sẽ đi đến bảy cõi vui dục giới. Còn nếu mà không có cái này thì sao xin thú vị? Bị đọa. Dạ, bị đọa. Là tư lương thứ nhất. À, tư lương này mình à, có cho xin thú vị mình à, làm à, dễ dàng không à, nếu đối với 10 cái nhân phước này ha mà tất cả chúng ta đó à, nhân nào cũng vậy mình làm thấy dễ lắm à, không có khó khăn gì cả rồi nhân nào đó mình cũng đã có tạo hết á à, thì điều đó có nghĩa là gì mình ha, đã có được một cái tương lương à, để sau khi thân gọi mạng chung đó à, mình sanh vào bảy cõi vui dục giới Cái là tương đương thứ hai là các chi thiền <coughs> yeah. à, cái tương đương đầu tiên ha là đưa mình đi đến bảy cõi vui dục giới À, giống như nãy ờ, vô nhập đề chúng tôi nói ờ, mình mà có tiền đó ha thì ờ, nếu mà mình ở Việt Nam đó thì tiền này có thể đưa mình sang Mỹ nè ha có thể đưa mình đi đến một cái nơi nào đó mà mình muốn mình thích ha à, thì cũng vậy ha mình mà có tạo 10 cái nhân phước này nè à, thì là 10 nhân phước này nè sẽ dẫn mình đi đến bảy cõi vui dục giới cái loại tư lương thứ hai là chi tiền các chi tiền à, các chi thiền đó thì có à, mình nói gọn là có mấy sinh thú gì ở năm tâm tứ hỷ lạc định à, tầm tứ hỷ lạc định à, thì để đạt được này để thành tựu được năm chi thiền này buộc lòng mình phải gì à? ly dục ly các ác bất thiện pháp chứng và trú sơ thiền một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ nội tình nhất tâm à, tức là mình phải hạ ha mình phải hạ thủ công phu tu tập cái tâm của mình đó nhiều hơn một tí à, để mình có thể đó là ly bỏ được các dục à, tức là mình không còn à, thích thú nữa đam mê trong cái thấy thích thú đam mê trong cái nghe thích thú đam mê trong cái ngửi thích thú đam mê trong cái nếm thích thú đam mê trong cái xúc chạm lý dục là vậy đó à, thì lúc đó đó à, cái tâm của mình mới đạt đến cái chỗ đó là nội tỉnh nhất tâm lý dục đây lý cao với thiện pháp chứng và trú sơ thiền một trạng thái hỷ lạc do lý dục sinh có tầm có tứ nội tỉnh nhất tâm là đạt đến định vậy đó đó thì cái đó là mình mới đạt được có hai chi đó, rồi có bắt đầu cái từ từ từ từ ha, thấy tầm tứ nó còn thô nữa thì quá trình đó tâm của mình gắn kết trong các cái đề mục như là xanh vàng trắng đỏ hay là tầm tứ à, xin lỗi hay là à, từ bi hỷ ha, hoặc là các cái đề mục liên quan tới tử thi hay là hơi thở đó tâm của mình gắn kết chặt chẽ sâu sắc trong các cái đề mục đó khiến cho à, mình thấy rằng còn tầm tức là còn tầm tìm kiếm đến à, đề mục đó còn tứ tức là còn gắn chặt vào cái đề mục đó nó cũng còn thô à, cái từ bỏ cái đó cái bắt đầu mình dần dần cái mình mới thành tựu lên các cái chi thiền tiếp theo à, thành tựu được chi hí nữa thành tựu được chi lạc nữa thành tựu được chi định à, thì thành tựu được các cái chi thiền này nè đây là tương đương loại tương đương thứ hai khi mình có được cái tương đương này thì sau khi thân ngoại mạng chung tương đương này sẽ dẫn mình về 20 cõi thiền à, là 16 cõi thiền sắc giới và bốn cõi thiền vô sắc giới đó cái tứ lương này đó dẫn mình về 20 cõi đó à, thì tư lương này loại tư lương này à, chúng tôi uh, chưa có xin thưa gì cũng cố gắng lắm mà chưa có được cái loại tư lương này <clears throat> và đến là tư lương thứ ba à, tư lương thứ ba là bát thánh đạo à, hay nói cụ thể hơn là bát chi đạo hợp trong tâm đạo à, vậy thì bát chi đạo đó là gì chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định à, tám chánh này hợp ở trong bát chi đạo đây là loại tư lương thứ ba tư lương này nè dẫn mình đưa mình đến niết bàn dạ vậy là có ba nơi ha có ba nơi để đến có ba loại tư lương đưa mình đến ba nơi à, tùy thuộc vào cái căn cơ cá tính trình độ của mình để mình có thể tạo dựng được cái loại tư lương nào mình có cái loại tư lương nào thì cái tư lương đó nó sẽ dẫn mình về một cái nơi tương định à, thì đối với cái ông già ông ông lão này nè xin thưa quý vị theo quý vị ha à, cái lúc mà ông à, mẹ của ông đó ha thấy ờ, cha của ông à, trổ cái quả khổ khiếp đảm quá vậy đó kêu con con thôi con bỏ chạy đi đến xứ xứ xứ sở khác đó học nghề để mưu sinh đó. À, rồi từ đó đổ về sau thì thử hỏi bà con chứ ông này ông, ông lão này ông có tạo dựng được cái tư lương nào không có hay sư tú gì hết có à. ở đây chúng tôi đang hỏi đang nói cái đời sống hiện tại thôi à, chứ còn không có nói các cái đời sống quá khứ dĩ nhiên các cái đời sống quá khứ thì là làm sao mà mình biết được à, quá khứ đó thì là không biết bao nhiêu đời và trong những cái đời đời đó đó à, thì là người ta có tạo thiện nè mà cũng có tạo bất thiện và cái chuyện mà tạo thiện nhiều hay là bất thiện nhiều thì là mình không biết được đâu à, mình không có cái túc mạng minh đó đó thì mình không có túc mạng minh rồi là thiên nhãn minh đó thì là mình không biết được À, nhưng mà ở đây chúng tôi đang ám chỉ đang nói đến cái đời sống hiện tại thôi thì theo bà con chứ ông lão đó có có tạo ra được tứ lương không? Dạ xin thưa có nha xin thưa quý vị. Hiếu thuận bậc sanh thành, à, chăm sóc vợ và con, à, sống bằng nghề vô tội là phúc lành cao thưởng. Hiếu thuận bậc sanh thành thì theo quý vị đó có phải là tư lương không chăm sóc vợ và con đó có phải là tư lương không ai cúng dường đền tháp năng phụng dưỡng mẹ cha hậu đãi bậc huynh trưởng hay khách khứa láng giềng khéo các cháu như vậy không ai chiếm đoạt được đó à, thì là cúng dường đền tháp nè phụng dưỡng mẹ cha nè à, năng phụng dưỡng mẹ cha hậu đãi à, các cái huynh trưởng rồi đó thì đó có phải là tư lương không à, thưa khấu gì đều là tương đương hết á dạ tương đương hết á à, thì tương đương ở đây đó mình hiểu là nhân nhân phước đó nhưng mà cái nhân phước này ra mình hiểu nó có hai nha một là cái nhân phước đó liên hệ đến chùa chiền đến tam bảo thứ hai là cái nhân phước nó không có liên hệ đến chùa chiền không có liên hệ đến tam bảo mình sống ở trong nhà ha mình uh, hiếu thuận cha mẹ nè rồi là cái gì mình uh, nuôi chồng nuôi vợ nè nuôi con cái nè bà con đó thì mình cũng đều là tạo cái nhân phước hết đó xin quý vị à, nhưng mà cái nhân phước đó đó khiến cho mình quẩn quanh à, khiến cho mình quẩn quanh ở trong gia đình khiến cho mình quẩn quanh ở trong ông bà rồi là cha mẹ rồi là vợ chồng rồi là con cái thôi bạn bè thôi à, chứ còn đó không có khiến cho mình được thân cận với chùa chiền được thân cận với người tu hành được thân cận với phật à, thành thử ra là gì mình phải tạo cái nhân phước mà nó liên hệ đến chùa chiền à, liên hệ đến người tu hành liên hệ đến Phật đó thì lúc đó đó ha mình mới tạo ra được một cái nhân là có sự gần gũi có sự thân cận đối với chùa chiền đối với Phật đối với tăng à, đối với tăng ông lão này ngay trong cái kiếp này nè ông không có cái nhân này à, mà ông chỉ có cái nhân đó là phước mà liên hệ đến uh, gia đình con cái được thôi nhưng mà may thay đó một là ông có những người con chánh kiến cho nên đó là gì hỗ trợ tế độ ổng kiếp đó được diện kiến đức phật thánh chúng giờ dĩ nhiên ha được diện kiến Đức Phật, được diện kiến Thánh chúng nè thì con của ông chỉ là điều kiện thôi xin thú vị. Nếu đời xưa kiếp trước ha, bản thân của ông lão nè mà không có tạo các cái nhân phước à, liên hệ đến chùa chiền liên hệ đến người tu hành liên hệ đến phật à, thì đời này kiếp này ông không có gặp được đâu à, chúng ta phải nhận ra phải hiểu ra cho được cái cái cái, cái điều này à, từ cái chỗ đó đó mà tại làm sao ha à, chúng ta thấy ở trong chú giải mới à, nói đó hay là ở trong chú giải mà liên quan đến à, ngài à, một kiện liên đó à, mới nói là gì mình mà tạo nhân phước này không có liên quan đến tụi chiền à? à, thì khi mà sanh lên à, làm chư thiên đó hào quang uh, à, lu mờ đi à, cái uh, quay lực đó nó ít lại còn mình mà tạo nhân phước liên quan đến chùa chiền à, chùa chiền ở đây tức là có là tam bảo đó quý vị tức là liên quan tới phật liên quan tới pháp liên quan tới tăng đó à, thì khi sanh ra làm chư thiên đó hào quang cũng sáng hơn à, cái quy lực nó cũng to hơn nhá à, yeah. cái lưng to hơn đó thì mình à, hiểu vậy ha để bắt đầu là gì ước muốn mong muốn của mình đời sau kiếp khác mình sẽ đi về đâu, đó thì lúc đó đó mình tạo cái tư lương từ ngực dạ yeah, tư lương từ ngực à, và mình xác định ha à, giờ nè thấy ờ, sao mình ờ, tham còn nhiều quá à, sân cũng còn nhiều quá à, si mê cũng còn nhiều quá thì thôi mình cố gắng tạo uh, tư lương để sanh về bảy uh, cõi uh, vô dục giới thôi à. À, thì từ cái chỗ đó mà mình tạo tư lương sanh về bảy cõi vô dục giới đó cái có thể nó là cái tiền đề đó cái để đời sau kiếp khác đó, mình có thể đó là tạo được các loại tư lương khác như là uh, các cái chi thiên uh, hoặc là các chi đạo thì xin thưa đời này nè ngay bây giờ nè, mình nên tạo 10 cái nhân phước này mà có liên quan liên hệ đến chùa chiền tức là có liên quan liên hệ đến tam bảo đó thì dâu cho mình sanh ra ở trong bảy cõi mình vẫn còn ha còn luân hồi ở trong bảy cõi vui dục giới này đi nữa đó thì cái cơ hội để mà mình được gần gũi với chùa chiền đó, tức là gần gũi với tam bảo đó nó cũng nhiều hơn và khi mà mình gần gũi với tam bảo thì bây giờ là tam bảo là đối tượng thù thắng để mình lại tiếp tục tạo những cái tư lương này đó rồi tiền đề đó để mình có thể tạo được các cái tư lương khác cao hơn rồi đó là toàn bộ ý nghĩa mà chúng tôi hiểu được qua cái câu kệ pháp cú số 235 ờ, này xin ờ, được trình bày đến với ờ, room của chúng ta là như vậy À, phước báo phát sanh do sự giảng pháp này chúng con à, thành kính cúng dường đến à, chư tôn đức cầu mong các ngài được an vui trong đời sống phạm hạnh xin được chia đều đến quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư phật tử mong quý vị được hanh thông trong đời sống được tiến hóa ở trong phật pháp phước báo của thời giảng pháp này xin được chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài những ai có thể